vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Nhiều người hỏi rằng tại sao dưới thế vẫn không có bình an? Tôi nghĩ rằng hỏi như thế là sai. Bởi vì chúng ta phải tự hỏi rằng chúng ta đã có thiện tâm chưa? Chúng ta đã là người thiện tâm chưa để xứng đáng được hưởng sự bình an của Chúa? ta kêu chúng ta xin chúng ta trách nhưng chính trong lòng chúng ta chưa là người chính nhân